một lần, tình cờ quen Nga ở hiệu sách, Hùng đã trúng ngay tính xét ái tình với cô gái này. Xét về mọi khía cạnh, Nga đều kém hơn Hùng. Gia đình Nga ở quê nghèo khó và phải nuôi hai đứa em trai đang học cấp 2. Quen nhau mới hơn 6 tháng, Hùng đã dẫn Nga về nhà ra mắt và tính chuyện cưới xin. Nhưng mẹ anh vừa nhìn mặt Nga thì nói, con gái ti hí mắt lươn, thế này không được, gian manh lắm. Hùng bực mình nói to với mẹ, Sao mẹ lại đánh giá con người qua vẻ bề ngoài như thế Cô ấy là con người thế nào Sau này nếu sống chung mẹ sẽ biết Mẹ anh bĩu môi Tao chưa điên mà ở chung với nó Đến lúc đấy hối hận không kịp Gái nhà nghèo lại còn gian trá Thì có mà mất hết con ạ à, Điêu toa lắm Hùng nói thế nào Mẹ anh cũng nhất quyết can ngăn con trai Không lấy Nga Chỉ vì lý do đó Đến cuối cùng Hùng quyết định Mẹ chưa cho chúng con cưới cũng được nhưng con sẽ đem Nga về ngôi nhà mới mua, ở cùng với con, chúng con sẽ sống thật hạnh phúc cho mẹ xem. Mẹ Hùng ú ớ, mày định sống thử à, cái loại con gái như nó cũng nắm chiêu trò thật, định chơi bài ván đã đóng thuyền để ép bà già này chứ gì. Mẹ đừng xúc phạm cô ấy. Hùng nói rồi bỏ đi, vài hôm sau. Quả thật, anh đã dọn đồ đến ngôi nhà mới ở cùng Nga, mẹ Hùng dù vô cùng tức giận nhưng sợ con trai sẽ bỏ đi xa hơn nữa nên không dám đả động gì. Một lần, bà bất ngờ sang nhà con trai chơi vào cuối tuần, vừa đến cửa thì nghe Nga đang nói với Hùng, chúng ta về thăm mẹ đi, mẹ chắc nhớ anh lắm, anh ép em làm thế này, em đã thấy tội lỗi lắm rồi, mẹ có thể hiểu lầm em, nhưng rồi từ từ bà cũng sẽ nhận ra con người thật thôi mà, anh đừng căng thẳng với mẹ nữa. Mẹ Hùng nghe vậy thì lầm bầm, diễn sâu quá, giả tạo hết sức. Kéo con trai bà đi Rồi giờ còn thương vay khóc mướn ư Ehem Nghe tiếng động Hùng và Nga chạy ra Thì thấy mẹ đang bước vào Nga chào mẹ Rồi co rúm người lại Bà liền nói Tôi đến đây ở với con trai tôi được chứ Cho tôi ở lại hai ngày cuối tuần nhé Nga cúi đầu Mẹ không đến thì chúng con cũng định về đón mẹ ạ à. Mẹ ở lại chúng con càng vui ạ à. Hùng thấy mẹ thì vui mừng đón đà vội ra đón bà vào Ngỡ bà đã hiểu cho hai vợ chồng nên mới đến Nào ngờ khi Nga xin phép đi chợ Mẹ Hùng liền nói Từ hôm ấy đến giờ Nó lấy của mày bao nhiêu tiền rồi Có mất gì không con Tao phải sang xem không thì mất hết con ạ à. Hùng tức tối bỏ vào phòng Nghe tiếng cảnh rác mẹ Hùng liền gọi Đổ rác ở đâu Hùng Đi đổ đi Hùng đáp để tí vợ con về đổ Bỗng dưng mẹ anh nảy ra ý định thử con dâu bèn nén bỏ bọc tiền 300 triệu vào thùng rác rồi đi lên nhà. Một lúc sau, thấy có tiếng con dâu đi chợ về xào sạc ở dưới, sau đó cô nói to, em đi đổ rác đây, anh xem ấm nước em đang cắm sôi thì đổ phết nhé. Mẹ chồng ngó nghiêng rồi không thấy con dâu nói gì, chờ cô về nhà, bà mới đột ngột khóc bù lu bù loa. Mày có thấy bọc tiền 300 triệu mẹ bỏ trong thùng rác lúc nãy không? Chết rồi, mẹ bị đáng trí rồi, sao lại bỏ tiền trong đó cơ chứ? Hùng và Nga sốc nặng nhìn nhau Hùng nói Sao mẹ bỏ 300 triệu trong thùng rác? Mẹ đi đâu mà mang tiền nhiều thế Tao đi rút tiền về cho người ta vay Mà dạo này mẹ hay quên Đồ đạc để linh tinh hết cả Con Nga Con vừa đi đổ rác có thấy bọc tiền không Nga vội vàng nói Con cứ thế sách đi Không biết trong đó có tiền Mẹ Hùng liền nổi giận Hay là cô nổi lòng tham giấu đi rồi Chứ làm sao mà cái bọc to như thế Lại không thấy được Chính cô, có phải không? Nga giật bắn mình chạy vội đi, còn mẹ Hùng la lên. Đấy, tao biết mà, cái loại gái nghèo mắt đơn như nó, chả tốt đẹp gì đâu. Mày thấy chưa con? Hùng cau mày đỡ mẹ không biết phải nói thế nào. Hơn một tiếng sau, bỗng nhiên thấy Nga người ngợm hôi mù, lấm lem, nhưng lại hớn hở quay vào. Mẹ, mẹ ơi, may mà người ta mới đổ ra bãi, con tìm thấy rồi, bọc này phải không? Mẹ Hùng trố mắt nhìn con dâu, bỗng nhiên bà thấy thương cô vô cùng, chỉ vì phép thử ngớ ngẩn mà bà đã khiến cô con dâu phải chui vào bãi rác bẩn thỉu. Bà ôm lấy bọc tiền rồi nói, xin lỗi con, mẹ đã hiểu nhầm con. Nga nhìn Hùng cười tươi, không sao đâu ạ, à, từ nhỏ con đã được bố dạy, nghèo cho sạch, rách cho thơm, con sẽ không bao giờ tham lam thứ không phải của mình, chỉ mong mẹ hiểu con là con vui rồi ạ. À. Cả nhà nhìn nhau rưng rưng nước mắt,